Trong quá trình lao động xuất khẩu tại Đài Loan hoặc là những cô dâu uh, Việt Nam đang định cư kết hôn tại Đài Loan và họ là những cái người đóng bảo hiểm cho các cái công ty mà họ ờ, làm việc tại Đài Loan thì họ có thể làm các cái thủ tục nhận tiền tử tuất cho người nhà của họ nếu người nhà của họ mất trong quá trình họ ở Đài Loan. Đó là những cái người là bố là mẹ của lao động xuất khẩu là vợ hoặc chồng hoặc là con của cái người lao động xuất khẩu đó hoặc là đối với cô dâu thì đó là những cái bố mẹ hoặc là con riêng đấy, trong quá trình mà họ làm việc tại Đài Loan hôm nay à, tôi xin chia sẻ cho anh chị em à, một bộ hồ sơ chi tiết về thủ tục nhận hồ sơ tử tuất dành cho người nhà của lao động xuất khẩu hoặc cô dâu Đài Loan nếu họ mất trong cái quá trình họ làm việc tại Đài Loan. Thứ nhất thì uh, chúng tôi xin tóm tắt về quy trình để có thể lĩnh bảo hiểm tử tuất thì các anh chị sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng tử. Tất cả những hồ sơ này thì sẽ cần được dịch thuật, dán tem, đóng dấu bộ ngoại giao và đóng dấu văn phòng Đài Bắc. Thứ hai nữa là cái đối tượng để có thể lĩnh cái bảo hiểm tử tuất là sẽ là những người lao động xuất khẩu các chị dâu đài tại Đài Loan có người nhà mất thì người nhà này thì sẽ chỉ uh, bao gồm là có bố mẹ ruột này, có chồng này và có con. Tiếp theo nữa là tôi xin chia sẻ với các anh chị về các cái hồ sơ cần chuẩn bị. Phía Đài Loan thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất chúng ta sẽ cần copy đầy đủ tất cả cái cuốn hộ chiếu và thẻ cư trú của người lao động xuất khẩu hoặc là của chị dâu đài mà có người thân mất Thứ hai là các anh chị sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi cái số điện thoại tại Đài Loan. Phía Việt Nam thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì thì sẽ cần chuẩn bị uh, loại hồ sơ. Thứ nhất là hộ khẩu có tên người mất. Thì hộ khẩu có tên người mất này thì bắt buộc sẽ phải là bản chính và trang có tên người mất thì sẽ phải được công an xã xác nhận là đã mất. Thứ hai là các anh chị sẽ cần chuẩn bị cho chúng tôi cái giấy khai sinh. Cái giấy khai sinh này chính là giấy khai sinh của của các anh chị mà có tên của người lao động xuất khẩu và người mất. Thứ ba là cái giấy chứng tử. Giấy chứng tử này cũng bắt buộc phải là bản chính. Ba loại giấy tờ trên bao gồm hộ khẩu, giấy khai sinh và giấy chứng tử thì bắt buộc phải là bản chính. Thứ tư là các anh chị sẽ cần photo cho chúng tôi là cái photo chứng minh thư của người đã mất. Thứ năm là uh, sẽ cần photo cho chúng tôi hai mặt chứng minh thư của người nhà có tên trong sổ hộ khẩu. Thứ sáu thì nếu mà trong trường hợp mà uh, người nhà của mình trong số khẩu mà đều không có đều không ở Việt Nam đều đã uh, sang nước ngoài thì chúng ta sẽ cần phải có một cái ờ, chứng minh quan hệ của người làm thay với người lao động xuất khẩu ở tại bên Đài Loan ví dụ như là nhà mình mà trong số khẩu mà tất cả mọi người đều sang Đài thì các anh chị có thể um, à, ví dụ như có chị ruột lấy chồng rồi chẳng hạn thì mình sẽ nộp cả cái giấy khai giấy, giấy cả cái giấy khai sinh để chứng minh mình cùng quan hệ là tiếp theo nữa là về phần chi phí và thời gian thì à, thông thường thì ờ, một bộ hồ sơ tự tuất thì sẽ cần yêu cầu làm ba loại giấy tờ là hộ khẩu giấy khai sinh và giấy chứng tử thì chi phí sẽ là 6 triệu còn đâu nếu mà anh chị chỉ làm hai loại giấy tờ là giấy khai sinh và giấy chứng tử thì phí sẽ là 4,5 cùng là số tiền uh, bảo hiểm mà các anh chị được lĩnh tiền bảo hiểm từ tuất thì sẽ dao động vào khoảng từ 2 vạn rưỡi đến 3 vạn tùy thuộc vào cái mức bảo hiểm mà các anh chị đóng hàng tháng. Cảm ơn anh chị em đã à, chú ý theo dõi. À, nếu anh chị em có bất kỳ những cái bình luận hay là những câu hỏi gì xin hãy à, vui lòng để lại cái lời bình hoặc tin nhắn à, chúng tôi sẽ sớm trả lời lại